Ở đây chúng mình có rất nhiều đồ chơi, mô hình, gấu bông và cả quần áo siêu dễ thương cho các bạn fan của Hero Team lựa chọn. Dịch vụ giao hàng tận nhà kèm theo rất nhiều phần quà khuyến mãi đang chào đón các bạn. Vậy thì còn chân chơi gì nữa mà không truy cập ngay shop hero.vn để mang cả thế giới của Hero Team về nhà nào các bạn ơi. Hey, mấy bạn à, Ông bà chúng ta thường có câu Quá tam ba bận Chính vì như thế cho nên Con trai bọn mình hội anh em tốt Đã thua quá nhiều lần rồi Đã thua hai trận game rồi bạn ạ à. Cho nên trận game thứ ba này Nhất quyết anh em chúng ta phải lấy lại được danh dự Không được thua nữa mấy bạn hiểu không anh em tốt hiểu không nào chính xa là ừ. thế chính xác là thế đúng vậy chúng ta phải gọi là giành được chiến thắng trong cái trận này mọi người ạ à. và như anh em đang thấy thì chào mừng anh em đã quay trở lại tiếp tục với trận đấu mini game của chúng ta ngày hôm nay sẽ có rất là nhiều bạn hỏi mình là anh phong ơi tại sao anh quay này nhiều vậy nhưng mà thật sự là mình rất là cay cho nên mình nhất quyết là mình phải quay lại thêm một lần nữa bạn ơi nếu trận này mình thua nữa thì chắc chắn sẽ có tập 4 nha bạn nha <laughs> chắc chắn sẽ có tập 4 mình không thể nào để thua được các bạn ơi mình tức à? quá mà đây thì hôm nay bạn đang thấy thì à, số người có vẻ là giảm đi à, ít hơn à, gọi là trong tập trước mọi người ạ à. Số người trong tập này á giảm xuống còn có 6 người thôi nha Là bởi vì hôm nay á anh Dịch á thì gọi là buồn ngủ quá Anh Dịch đi ngủ mất tiêu rồi Hôm hôm trước á thì là Mimi với Siro lười Hôm nay đến lượt anh Dịch lười các bạn ơi thì đó thì bây giờ á chỉ còn có gọi là sáu người thôi nhưng mà hôm nay bạn biết không có một cái điều đặc biệt đó chính là hôm nay chúng ta đã mời về được chùm gọi là pvp bắt cua kèm hot tiktoker hot youtuber hot facebook single official lại đây luôn ôi hôm trước mới kêu à xin thông đi vũng tàu xong ông kêu mình lười thôi bờ giận quá không quay phòng nữa ơi thôi thôi em giỡn thôi, mà xong rồi xong rồi thôi anh em thì thêm rô hội chị em thì mất mimi thôi xong rồi xong rồi xong rồi rô lại đây rô rô rô lại đây hero đó có rất là nhiều bạn kêu mình là anh phong ơi team thua là do thiếu người đó anh do gọi là team mình gọi là con trai ít hơn con gái một người cho nên là team thua đó anh chính vì như vậy cho nên hôm nay mình đã mời gọi là ở ờ, gì ta chủ tịch siro à hôm nay chú rể mà tự nhiên đổi skin nữa bạn ơi đó, hôm nay mình mời gọi là chủ tịch siro vào trong đây để gọi là chơi cùng với mình trận mini game này đó và trận mini game này á thì hôm nay á thiếu mimi á cho nên là hai đội bằng nhau luôn bạn ơi ba nam ba nữ nha ấy thì à, mình à, nhất quyết là mình sẽ phải giành được chiến thắng cho trong trận này Rồi anh cố gắng no. À, giúp em thắng trận này nha Rô Ờ nhưng mà sao thấy bắt nặng gái sao hả ba À bắt nặng gái gì không Trời ơi rồi à. Anh cứ nói vậy đi một tí nữa vô em anh sẽ thấy thế nào là sức mạnh của hội chị em ừ nói là bắt nạt con gái nha em ừ, ừ, ừ, okay. ok chị ra nhầm nha hả vậy gia nhập hội là cái gì mà tự nhiên bà gắn râu vô xong bà đòi gia nhập hội anh em luôn vậy bà nội không có chuyện đó đâu bà ok vì là siro mạnh quá không chơi được thôi hồi chị em tạm biệt hồi chị em tôi ờ, phản bội hồi chị em rồi tạm biệt ôi ôi vậy hả vậy thôi bây giờ như thế này đi bây giờ thế này đi là tôi là cho hội à, chị em mời thêm mimi vô nữa chịu không rồi ok bạn ơi và không nói nhiều nữa và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu trận game của chúng ta ngày hôm nay nha các bạn nha ba hai một let's go khoan nha khoan nha ủa cái gì ạ tôi mới vừa nói là trận này không con Mimi thì nhiên Mimi xuất hiện đó nội gì kỳ Ủa gì kỳ vậy Ủa gì kỳ Mimi đâu ra vậy Mimi Ủa gì kỳ vậy Ủa vậy là bây giờ là đội nữ là có bốn người luôn hả Trời ơi Trời ơi Trời ơi Trời ơi Thôi thôi thôi thôi Thôi cái ai tên cười nè tôi ghét lắm luôn nè Trời ơi mấy bạn ơi tôi nói mấy bạn nghe nè Team mình hôm nay anh Dịch thì đi ngủ rồi Mimi thì bây giờ mới vô Vậy là bây giờ team nữ 4 người Team nam 3 người Trời ơi tôi bắt đầu tôi thấy game nó nô hớp bên nhà game nó bắt đầu nó khó rồi các bạn Ê, Rồi anh nhắm chơi lại em rồi mà à, Hồi xui em tại vì uh, hội game anh hệ chấp tức Nhưng mà Mimi với Camui hợp tác thì uh à, Thôi ừ, thì uh... À... gì đâu nhìn mặt ra là cao môi thật ra là nếu như mà hội cho em mà chơi solo ấy thì ờ, anh chấp hết đi không nhưng mà hội cho em hợp tác lại thì ờ, thì ba anh em mình phải hợp tác lại với nhau hiểu không đúng chính xác ok rồi thôi được rồi không nói nhiều nữa còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào trận game kệ luôn các bạn ơi chấp hội cho em bốn người luôn vậy đi cho khỏi nói là ăn hiếp con gái nha các bạn ok vô rồi ok bây giờ tôi bấm nút bắt đầu nè anh em ơi rồi trận đầu tiên của chúng ta wow ở chơi gì ở này chơi gì ở này chơi gì ui ơi trận đầu tiên ra là bbb ok hỏi hỏi anh em anh em hỏi anh em tập hợp lại tập hợp lại tập hợp lại tập hợp lại hỏi anh em hỏi anh em tập hợp lại hỏi anh em tập hợp lại ơi cẩn thận đánh lời giờ bây giờ bây giờ mình mình bây giờ bây giờ mình mình mình mình mình mình phải à, tiêu diệt hỏi chị em trước đánh lỗi cho em trước đánh lỗi cho em trước ở chết tôi lỡ chém nhầm siro rồi mấy ông ơi tôi lỡ chém nhầm siro mất tiêu rồi ok ui ơi hỏi anh em ơi hỏi anh em ơi nóc nhà của anh à? em nè hỏi anh em ơi quên cuối cà bui bay màu cà bui bay màu cà bui bay màu đúng rồi quên đi quên đi đúng rồi sammy mèo simi, mèo simi nè mèo simi mèo simi mèo simi mèo simi ơi mi rồi mi mi mi Đây đây, mi con mèo simi nè con mèo simi nè mèo simi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi Yes Yes Rồi ok Chúng ta Chúng ta đã, đã giết được hết hội chị em rồi các bạn ơi Ok rồi bây giờ chúng ta chuyển qua hội anh em đánh nhau nè em siro mạnh quá Rồi chuẩn bị nha 3, 2, 1 Nhảy vô Cài rồi quýnh nhau đi quýnh nhau đi đúng rồi quýnh nhau đi làm gì không không chạy đâu ấy không ủa tôi chạy đâu tôi đứng im đây tôi chạy nào để cho hai người quýnh nhau phải không ủa, <laughs> ok ok ok đánh đánh phòng trước kìa rồi ơi đánh phòng trước kìa thôi rồi em mời anh vô đây mà anh phải nể chủ phòng xíu nha <laughs> mình cay đi anh cay cay rồi cay rồi cay cay rồi cay rồi quýnh cây đòn trước quýnh cây đòn trước cây đòn cây đòn cây đòn cây đòn cây đòn cây ấy cây đòn cây đòn ui chết người chưa tôi không có đánh ông đó nha đúng là đúng là người. lòng à, người siro quay quýnh tôi rồi à. không được không được không được không được đánh phong cận á đánh phong cận đó em gần chết là đánh phong đi đánh phong đi đánh phong đi gần chết là nên phải giết anh ơi gần chết là cần phải giết anh hiểu không gần chết nè <laughs> gần chết nè ok oh, siro siro nhà đây siro nhà đây đừng nhung siro siro rồi, bờ đồ siro thêm bờ đồ yes <laughs> phong đã win rồi bạn ơi chiến thuật chiến thuật <laughs> ok rồi trận tiếp theo là gì đây ơi tiếp theo là gì ủa đó ủa, vẫn mọi người nhau hả cái này là mini em đun liên tục liên tục ra đun liên tục luôn cái này vẫn người quấn nhau cái này là mọi người quýnh nhau bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh hết hồn hết hồn cài cài cài ca mùi ca mùi này quýnh em quýnh em quýnh hộ cái quýnh hộ cái quýnh hộ cái quýnh hộ cái quýnh hộ cái quýnh hộ cái mèo xin mèo Simmy hả mèo Simmy Simmy là đánh luôn đánh luôn đánh luôn mèo Simmy ơi quýnh hộ cái mèo Simmy ơi mèo Simmy cảm ơn mấy bao xin mấy mấy bao rồi sam à, anh em chúng ta đi về khỏi chị em trước nào này thì sammy này này thì sammy, mi mi này ok ôi kiếm đâu hả ờ chắc cái dạ. kiếm chắc cái kiếm đam to hơn đây à kiếm kim cương đó anh trai à, à đừng chết đi à, à phong phong này phong này phong này phong này phong không cho thắng lần hai được không thể để thắng lần hai được vậy hả vậy hả ok bạn rồi giờ còn cái ron siro nè đấy căng thẳng quá căng thẳng quá <laughs> bắt kèo biết ai thắng rồi đó bắt kèo biết ai thắng rồi đó Kairon <laughs> thì BB à, sao lại siro được Kairon bị đau rồi Kairon bị đau rồi mất siro ơi Kairon còn hai tiếng Kairon còn hai tiếng rồi ok Kairon đi rồi liên tục ưu à, đi đó bà tiên đi đó bà ôi né TNT trời ơi tôi ghét cái trò này nhất tôi ghét cái trò này nhất luôn á mấy ông tôi ghét cái trò này nhất luôn á trời nhìn trời nhìn trời nhìn trời tiền tiền những lời sao dịch cao ui ui đúng rồi những ui là tốt ui rồi ui rồi ui rồi tiền tiền rơi xuống rồi ui ui rồi ôi rồi một xíu rồi một xíu máu rồi ui ui ui rồi cái đó cái đó quá chảy máu đó chưa chưa chết được ui rồi ơi sim đây rồi sim đây rồi sim bay vào rồi sim ơi ui rồi tôi còn cái hai máu mấy ông ơi tôi còn cái hai máu ơi trời ơi ui đi đâu quá đầu ôi rồi giời rồi giời rồi giời ơi TNT rơi căng thẳng quá các bạn ơi phải né nè ôi rồi ôi rồi ôi rồi ôi rồi ơi sao mà dạ. trời ơi đi hết đi hết đi thành không có bom nha tôi để ý nha chỗ phòng ít khi có bom cực tại vì em né tại vì em biết cách né không mui à để thừa em gì nữa vậy ấy à, đầu xong nửa tim nửa tim nửa tim không đi không đi em còn nửa tim trời ơi ok không sao trời một mình siro đấu với ba hội chim trời ơi ờ, hơi hơi căng hơi ờ, căng chém lên chém lên cố lên cố lên cố lên cố lên rồi cố lên em tin tưởng rô em tin tưởng à, rô trời ơi còn hai tim nếu rô thắng em sẽ thưởng bịch cho rô cố gắng lên rô <laughs> thưởng bịch cho rô để đem về làm oxy hiểu không này thì ca mồi nè môi bay màu môi bay màu nè rồi đây thằng đâu hay quá rồi hay quá ờ, rồi hay quá hay quá trời ơi hội anh em chiếm điểm hết luôn rồi ok được luôn ủa này gì đây à cái này chọi chọi chọi bóng tuyết phải không cái này chọi bóng tuyết phải không ờ, như vậy cái này là cái này được em coi ủa cái này là gì nhảy nhảy đánh nhau hả ủa bang cái này là gì tôi nói cù lơ đánh nhau đánh nhau đánh nhau đánh nhau đánh nhau ôi khoan khoan khoan có cái ông nào ủa sao sao sao tim mọi người đỏ cháy kìa mọi người à hiểu rồi hiểu rồi hiểu rồi hiểu rồi hiểu rồi tiền tí tát tiền tí tát cố gắng để không bị để không bị gì kìa ờ, ờ mi mi kìa mi mi bị kìa mi mi bị đỏ kìa rồi xong Mimi rồi Mimi rồi Mimi xong rồi Mimi xong rồi Mimi sắp thua rồi tôi hiểu giờ này rồi tôi hiểu giờ này Mimi mọi người tránh xa Mimi ra tránh xa Mimi ra đừng để Mimi lại gần chạy ui rồi xong chạy anh em ơi bây giờ là rô bây giờ là rô bây giờ là xin bây giờ rồi bây giờ tới lượt mi mi rồi tới lượt mi mi tới lượt mi mi rồi yeah à, khoan tự ủa khoan khoan ta phải dành cái đó cái dạ, à, là mình phải dành là mình phải dành trời ơi em em em em tưởng là mình né em tưởng là mình phải né chứ em gì mình phải dành cái này là gì cái này là gì cái này là gì đặt hả đánh ngay dạ. xuống nước đánh ngay xuống nước dạ. đánh ngay xuống nước đánh ngay xuống nước đánh ngay xuống nước ui cái nước này có độc cái nước này có độc rơi xuống nước là dính ra dính ra mèo simi cứ đuổi heo quýnh em hoài nè mọi người mèo simi muốn giết em nè mèo simi là đồ ác độc mèo simi là đồ ác độc ông ấy mẹ simi đồ ác độc tôi đánh nắp nhà tôi xuống luôn nè tôi đánh nắp nhà tôi Nắp ôi ôi nóc nhà sao mày à no no no no đánh rồi đánh rồi đừng đừng đừng đừng để tôi xuống dưới cái đó ơi đừng quýnh mình chúng à? ta là anh em ờ. tốt chúng ta phải phối hợp cùng nhau cái đó hiểu không cái đó quýnh mình vậy cái đó sao cái đó quýnh mình vậy cái đó Lại quá cái đó đừng quên mình chứ trời ơi gọi chị em ơi gọi chị em ơi gọi chị em ơi Mày ai thắng? Ơi ơi mi mi mi mi mi mi núp ở trên đây nè anh em. Cao này mi mi thắng rồi, cao này mi mi thắng. Rồi em mình thắng, chị em mình thắng rồi. Yes. à, <laughs> tính tính tính ra là mọi người chúng ta đã nói là anh em tốt chúng ta sẽ hợp sức với nhau mà sao anh em tốt vẫn quýnh nhau vậy okay. anh em tốt trời ơi cái game này nó loạn gì đâu luôn trời đánh nhầm đánh nhầm không thấy gì bây giờ mọi người á bây giờ nha bây giờ nè đây đây mọi khoan khoan khoan từ khoan khoan từ rồi mimi non rồi mimi đáng lẽ được hai điểm cho hội chim em thắng mà mimi tự nhiên tự tử chi cho ừ, hội vô Đúng rồi, phải vô, Non, phải vô, phải vô, Trời, tiền phi nữa Tiền ok, tin drop em của lên cho chị em, em mình bây giờ bây giờ anh nói nè bây giờ nói nè bây giờ dạ. là ba anh em mình phải hợp tác để diệt một người trước ok được được được được ok rồi từ từ tin ti rơi chỗ nào em sợ ui, ui, ui, ôi là phong phong đứng chung chỗ mà là hello cay mình đứng đây đi cay mình đứng đây an toàn có cay mình đứng đây an toàn có cay ờ đứng đây an toàn đứng đây an toàn nè ừ an toàn đứng đây an toàn đứng đây an toàn đứng đây an toàn đứng đây an toàn Mày đứng đây ăn tàn quá nè. Ăn tàn, ăn tàn, ăn tàn, ăn tàn. đứng đây ăn tàn á. Ơi, bắt đầu hết ăn tàn, bắt đầu hết đang tàn, bắt đầu hết đang tàn. Ok, ok, ok. Ủa, chỗ nào toàn việc Ủa sao bên này an toàn quá ta, bên này không có quá bơm nữa hết trơn. Ờ á, gì kỳ vậy? Bên này không có quá bơm nữa luôn á. Trơn luôn á. Ôi. Ui rồi ôi. Có, có. Ui ui ui. Ôi rồi ôi nổ tiếp đi nổ tiếp đi nổ tiếp đi đúng rồi nổ tiếp đi ui rồi xong rồi xong rồi nổ tiếp đi nổ tiếp đi ui rồi xong rồi rồi xong Caron đi rồi Caron đi rồi Caron đi rồi ok ok oh quả bơm rơi trước mặt mình luôn bạn ơi phải ai rồi xong rồi rồi xong rồi xong tôi số nhỏ anh em ơi tôi số nhỏ tôi còn có hai tim tôi còn ba tim mà oh no cố anh rô cố anh rô cố anh rô em em em em tin lần rô sáng ok ok ui rô cố lên quá ok rô cố lên rô em tin rằng là rô sẽ thắng em hay em quá. em tin rô no ui Ôi, mùi mùi mất máu hay quá rô hay quá rồi xong luôn rồi rô hay quá rô còn rồi xong rô còn ba tim rồi xong rồi simi đi rồi simi đi rồi simi đi rồi simi đi rồi rồi cẩn thận rồi rồi cẩn thận Rô còn ba tim mui còn hay quá hay quá theo là gì đây Ôi trời, trò này mới rồi nha Chịu Trò này trò này gì vậy? You can À, giết nhiều ờ, con ấy nha có thể à, Ôi, của tôi, của tôi Ôi, giết, giết mấy thằng này À, giết, giết chúng dân làng là bị trừ điểm nha Giết chúng dân làng bị trừ điểm nha ôi gì vậy? Giết chúng dân làng là bị trừ điểm nha Giết ờ, chúng dân làng là bị trừ điểm á Chứ không phải là được cộng điểm đâu Biết, biết, biết, biết Giết con bi lê chờ, biết con bi lê chờ, giết con bi lê chờ ui ở, ở, ở, ở trong cái phòng này là nhiều nhất anh em ơi trong cái phòng này là nhiều nhất ha à tôi biết rồi tôi biết rồi tôi biết cái trò này như thế nào rồi tôi biết trò này như thế nào rồi rồi yeah hay quá cay ơi hay hay hay hay quá cay hay quá cay ơi lại không tí tí tí có chơi tổng điểm mọi người tất cả mọi người lại không không không không không ai được 10 điểm trước ai mười ai được 10 điểm trước người đó thắng ủa sao từ từ sao sao có con gì kìa với có con gì kìa với con gì kìa ờ. siêu nhân siêu nhân siêu nhân siêu nhân con đó là siêu nhân á kể đi con lại chị em con ui ui ui ui Trời ơi Trước vào góc chứ chị em ơi Ây da vừa bên Ôi rồi xong này khó rồi Nổ đi nổ đi nổ đi Hay quá Ôi hay quá rồi Tiếp tiếp tiếp nổ tiếp đi nổ chết hết đi Giữa đó giữa đó giữa Rồi sao ơi quả bom kế bên người mình luôn mấy ông nội ơi trời ơi trời ơi tôi chưa kịp ờ, chạy ôi hồi cho em hồi cho chơi theo chiến thuật của mình kìa ui à. trời ơi là ban đầu rồi thôi thôi thôi từ hai tập trước rồi con thôi hai mọi người chơi đâu thôi chạy đi anh chạy đi anh chạy đi anh mình mình quan trọng là mình phải thắng ừ. mình không cần biết chiến thuật là gì anh à <laughs> ok ok. Rồi xong rồi, rồi, xong rồi. Trời, trời ơi, vẫn tiếp rồi. tục là siro với lại ba hội chim, trời ơi. Ôi. Ui cam ui còn phun máu kìa. Cam ui còn phun máu luôn ghê vậy. Hai mui hai mui được được mui Em còn hai máu thôi á. Trời ơi, cam ui còn phun máu luôn ghê thiệt. Cai ơi, cổ vũ cho ro đi Cai. Trời còn im lặng nữa, chúng ta là những người con trai trong trận này chúng ta phải thắng Cai ơi. sao, dù sao Rô cũng sẽ thắng thôi, nhìn Rô điêu luyện thế cơ mà đúng rồi mình nhìn thấy những đường đi của rô rất điêu luyện mình là mình uh, biết trước được tương lai đúng không không là biết chơi nhìn sammy đi rồi simmy đi luôn nãy giờ giờ còn mình nữa rồi rồi mua hay quá hay quá rồi hay quá rồi ấy đưa cái gì Ba nó xui, ba nó xui quá Trời ơi từ từ từ từ tính ra là lý do nãy hồi chơi mà dòm cho ca mua là được giờ được hai điểm hả ơ cái này cái này hái hoa cái này hái hoa cái này hái hoa cái này đập đập đập đập hoa đập hoa đập hoa đập hoa ủa giữ ship làm gì ở này kia giữ ship à giữ ship bay à không đập đập đập đập mấy bông hoa đập mấy bông hoa nữa nhanh lên nhanh lên nhanh lên chạy dạ, ba dạ, cô lên chạy ba cô lên đập hoa đập hoa đập hoa đập hoa cái đòn leo tới cái cây hái luôn mới ghê chứ Đấy, à. mình bay lên được mà ở, à, ở, ở đâu ở đâu có mấy con nhà anh cảm nội ủa sao bay được à có mấy con nhện đâu à ui ơi giữ ship á bạn giữ ship. bay được bay được bay được ủa được à. trời đất ơi bây giờ chúng ta mới biết tới những điều này giờ biết được gì trời ơi bây giờ tôi mới biết là nhấn nhấn nhấn ship là bay được luôn ông nội ơi trời ơi ủa mấy nhện khó chịu quá có lên không ơi yeah em win này em win này em win này hay yeah yeah yeah màn cuối hả màn cuối hả không chưa chưa 10 điểm mới win mùi điểm lẫn đó trên đi rồi này điểm mẫu này gì đây này gì đây này gì đây cái này là né né à, né thiên thạch từ trên trời xuống né thiên thạch từ trên trời xuống rô rô rô phải kiếm chỗ rô bình này là bình máu nha bình này bình máu ủa ơi có con phù thủy kìa em có con phù thủy kìa đậu xanh rồi xong mình mình ấy a ai a mình mình bị mấy con nhện tấn công anh em ơi yeah, dạ, oh thua đây ôi no con nhện con nhện con nhện ui phù phù thủy tấn công rô kìa phù thủy tấn công rô phù thủy nó phun nó phun điện cho người rô kìa ôi no phù thủy tấn công con phù thủy này đâu có trong trò chơi đâu đúng rồi con phù thủy này ở đâu nó ra chứ ô vài con ủa đây da một nhãn con phù thủy mất chạy con phù thủy nó đánh em hoài nè trời ơi con ai con ai con ai con ai chém con chém với với với với còn hỏi chém rồi kìa mimi mimi mimi mimi mimi điểm mimi mimi thẳng nhá ok ok ok xuống đi xuống đi dạ, dạ, dạ, xuống không cái này xuống xuống chém mẹ xuống chém mẹ xuống xuống lên Ok. Ê, cái ca là nó con hủy đâu ra chứ trời. Không, phù thủy là nó nó đam đâm trong game, nó đam đâm trong game. Ủa sao? Ủa cái kia gì nữa? À? <laughs> Lại tiền tiền nữa. <laughs> Mấy mấy coi Đó anh em thấy không Anh em anh em anh em mình học hỏi hỏi hỏi chị em đi Ai còn nếu còn hỏi anh em không thì nhường nhường cho người cao cao điểm nhất thắng vậy đi Ui, cái gì vậy? À, mình nhường cho Siro nha, mình nhường okay, cho Siro. Ok mình nhường Siro, mình nhường cho Siro đi. Ui, à, nếu như việc này nói được ban đầu thì tao đã được 4 điểm rồi. Ai mà biết được. Ui rồi ơi. Sai lầm, sai lầm. Mẹ cố lên nha mẹ. Sai lầm nè. Ôi chết Sai lầm lớn. Sao mình sao mình còn ít máu nhất vậy ta? No no no no. Không chơi trò này. No no no, mình chơi trò này dở quá anh em ơi. Dạ thật Ok Sam, ok Sam Ok <laughs> Sam luôn, ok Sam Hay lắm Chứ sao, chứ tôi không khoan được Ủa mà khoan, thật, thật Sam à. kiếm đâu ra cao giáp vậy Sam Ủa ơi Sam kiếm đâu ra cao giáp vậy Sam kiếm đâu ra cao giáp vậy Ui trời Đâu, nhìn bị gì chứ tôi có gì đâu Tao đem mặc cao giáp kìa à? Ờ, cao giáp bình chen luôn, trời ơi Gì vậy Ui trời ơi tôi đi rồi hai tim hai tim hai tim biệt à, xong rồi xong rồi xong rồi rồi còn siro tiếp mimi ơi trời ơi sao lần nào cũng còn siro không vậy còn một tim không à tức ơi sao lần nào cũng còn siro không vậy mấy ông nội rồi cố lên rồi em tin rồi còn một tim duy nhất một tim duy nhất rồi, rồi sao đây rồi năm tim rồi năm tim ui cầm ơi xin mời mua nhiều tim đấy rồi Shinmi đi rồi Chỉ còn Và đây là trận đấu của Kamui và Siro Siro và Kamui Hay quá thắng Ôi Ôi đâu sau lưng Trời Nhớ để sau lưng rồi Cẩn thận Dũng dạ, ơi Ôi Ôi Rô phải để sau lưng nữa nha Rô Rô phải để sau lưng nữa nha Mui sắp đây rồi Mui sắp đây vào rồi Sau lưng đâu sau lưng sau lưng Trời ơi Sao lên được Rô ơi yes. là rô ơi Rô ơi là rô Ủa nhưng mà cái trò này là anh anh phải né anh phải né mấy cái tấm dạ. thảm để anh anh anh, chạy anh chạy ở bên kia anh phải phải né mấy cái tấm thảm anh chạy ở bên kia đi em em sẽ cố gắng no no no, no. yes ôi nhanh nhờ phong quê này phong quê này phong quê này trời mày à. quá hay hay hay hay hay ok ok tiếp tại sao lại là trò này nữa à. tôi ghét trò này nhất trên đời này anh em ơi trò này quái nhờ mà cái này tính đến tận 10 điểm cái bình thường là 5 điểm thôi là được rồi cái này tính 10 điểm luôn không nội ơi rồi xong tôi đi à dạ nó chưa gì mà đã rồi xong tôi đi vậy tại vì có bơm ờ. nó rơi kế người em em em em đi giống anh nè bơm ơi em đi giống anh nè ok ok em sẽ bắt trước đâu chờ ui ui Ui ui ui ui. Ai da, trời ơi, trời bắt rồi sao bắt rồi. Đi, thấy ti xuất hiện cái chạy trốn luôn, thấy ti xuất hiện cái chạy trốn luôn. Ok ok. Ok ok ok. Trận này mình sẽ cố gắng. Ui rồi, mày quá, mất có nửa tin thôi, mất có nửa tin thôi, vẫn được, vẫn được. Rồi, trận này tôi không ờ, uh, cơ hội cho em rồi. Me too. Okay, okay, thấy xuất hiện phát là đón hướng chạy luôn. Ok ok ok ok. Ui ok ok <laughs> trận này yếu quá trận yếu quá chơi thế này giờ chắc mọi người cũng uh, là kinh nghiệm ôi rồi yes, mimi đi rồi mấy mimi đi à? rồi ui no. ui trời quả à. bơm quả quả cái cái quả bơm mà nó kinh nghiệm kiểu gì mà cay vẫn chưa góc cay ngồi vậy <laughs> ui ui trời kinh nghiệm cái gì cay à. cái quả bơm nó rơi nó rơi kế bên người em là em em sẽ không né được trời cay ơi mày vô góc mày vô lắm cay ơi còn phong vẫn còn phong với rô mà yên tâm đấy rồi giờ con mình thôi em em em em nhập vào sát anh em coi anh nhảy nè em nhập vào sát anh em coi anh nhảy nè có chân râu rồi mùa phong đến cuối nè ghê nhỉ oh, oh my god ui sắp đi rồi máu rô còn dày mà rô rô cố lên em em em em em sẽ nhường cho rô mạng để rô, rô lên đầu à. ui ui ấy trời ơi quả bơm nó ra kế bên người Điệt. Vâng và chúng ta lại tiếp tục giữa Siro và Camui Vẫn tiếp tục là Siro và Camui trời ơi Oh no Oh my god Oh no oh no oh no Cố lên rồi cố lên cố lên rồi Hay quá Hay quá rồi hay quá rồi Trời ơi vui đã cố gắng Hay quá rồi Em tự hào về anh Ui, Ui, rồi. Anh em anh em tập hợp lại anh em tập hợp lại anh em tập hợp lại anh em tập hợp anh anh anh anh anh đi phát khiên để anh đi phát khiên để anh đi phát khiên mọi người mọi người đánh thôi mọi người đánh anh em tập hợp anh em tập hợp anh em tập hợp đầu tiên cái gì đó đó đó đó ôi quýnh mấy mấy người quýnh đâu kìa cẩn thận cẩn thận bây giờ một người lẻn ra sau một người lẻn ra sau quýnh một người đánh trước mặt mọi người đây mọi người đây mọi người đây ôi rồi mình mất máu nhiều quá ok cam mui đây rồi cam mui đây rồi cam mui đây rồi Ờ sao mèo sim, sao sao có mèo sim mèo sim mi nè, mèo sim mi nè. Sammy mèo sim mi nè. Mày sim mi đi rồi, mày sim mi đi rồi. Hay quá, hay quá, từ từ từ từ từ. Để các cây phong phong phong cao điểm hơn cay đúng không? Phong cao điểm hơn cay đúng không? Ờ, không, hai, hai người đang nghiền điểm, hai người đang nghiền điểm bây giờ ai thắng cũng được hết. Bây giờ PVP ờ, đi. Để để phong đi, để phong đi, để phong đi. Phong ờ, phong phong phong phong sẽ lấy được nhiều phong nghĩ là phong sẽ kiếm được nhiều điểm hơn. Ủa, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, Tyron mà Phong luôn nó thề Ui cái này là cái này ti ti rinh ti ti ti ti ti rinh râu Cái này mình chạy á mình chạy á mình chạy mình mình né Còn em vợ dạ. nhất nè Cái né đi nè vợ nhất nè Né đi nè Né né né né né chạy đi nè Chạy đi nè Chạy đi nè Rồi xong rồi Cái ơi con cái ơi Cái ơi con cái Cái con đấy à đấy à đấy à đấy à đấy à bây giờ ơi. bây giờ một một người vô tôi đứng bên ngoài tôi đẩy hết tôi đứng bên ngoài tôi đẩy nó hết tôi tôi đẩy phòng huyền tôi đẩy mỗi mình đây mình đang cao điểm nhất nè mình đang cao điểm nhất nè bao nhiêu điểm mà bao nhiêu điểm à trăm ba mấy trăm một trăm ba mấy điểm lận ấy à mình lẩu của chúng trai xin lỗi đây mèo xí mình ấy mình vẫn đang cao điểm nhất mình vẫn đang cao điểm nhất mình vẫn đang cao điểm nhất mình vẫn đang cao điểm nhất đẩy cái thôi đẩy cái thôi ơi xin lỗi đâu em lỗi quyết rồi cam cao hơn rồi sao cam hơn đẩy đẩy sam đây đẩy sam ra sam sam đẩy sam ra đẩy sam đây đẩy sam đây đẩy sam ra đẩy sam ra đẩy sam ra sam ra hay quá hay quá cay ơi được được được hay quá cay ơi ok tiếp theo là gì đây ủa này là gì vậy không biết không biết không biết cái này em em chưa chơi bao giờ đánh bò á đánh bò á đánh bò á đánh bò <laughs> không biết là trò đánh bò không không phải này là gì không phải Tên gì đây? À, mình đào ờ, gỗ à, để mình, mình mình mình đào mình đào mấy cục này hả hay sao? À đào nấm à? đào nấm rồi đúng không? Ủa? Đúng không? Đúng, Ủa, đúng, đúng rồi, đúng, đúng rồi. Đặt đặt mình lóc qua đó rồi. Đúng rồi. Hay quá. Là à, à. được. Em nghi lắm mà, em nghi lắm mà. Tại vì tại vì anh anh đọc cái dòng chữ anh thấy có chữ Bright là anh biết là đặt bắt cầu rồi. Hay quá. Ui, cái này nữa. Lại là trò này. Ok, rô rô 5 điểm rồi. Rô 5 điểm. Rô 5 điểm rồi, cố gắng lên rồi. Ok, cái này là được nhiều điểm hơn nè Mình nghĩ mấy bạn fan coi sướng luôn, coi phê luôn Em chạy đằng sau mèo Simmy Em chạy đằng sau mèo Simmy, trời ơi Còn Rồi. mình rô nha, rô còn mình rô thôi nha Trời ơi, cố lên rồi Trời ơi Trời ơi hay quá mèo xanh đi sao sao sao sao sao sam thắng không sao sam mới có một điểm thôi ừ, sam thắng không sao một điểm thôi sam mới có một điểm thôi không sao sao bạn ok cái này là cái này là đánh zombie cái này là đánh zombie và cố gắng giữ mạng sống dạ. hiểu không đâu đánh zombie và cố gắng giữ mạng sống chị em chị em mình ok đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng góc đừng đừng góc đừng đừng góc trời đừng góc là sai lầm đấy đứng một góc là quá sai rồi ê cay cay bây giờ anh em mình cố gắng bảo vệ siro cố gắng bảo vệ siro hết mức có thể ok ok ok ok anh em mình siro qua đây đâu qua đây là đâu qua đây là đâu đừng đừng ui trời ơi zombie ui rồi rồi cẩn thận rồi cẩn thận ơi còn mèo simi kìa anh em anh em kiếm góc anh em đứng rồi đứng trong đó là quái vật không anh ra đây nè anh ra đây ra đây ấy da mèo simi quýnh con creeper là chỗ em mày nè nè nè tới tới tới chỗ simi tới chỗ simi ui ui ui trời vô đây vô đây đúng rồi vô đây đứng được rồi vô đúng rồi đúng rồi vô đây cái gì không đợi ấy da đánh đánh đau quá nhện đánh đau quá ui rồi ấy da đau cũng cung rồi Ủa? Hết con, rồi hết con rồi, hết con rồi, hết con rồi. Camui với lại Mimi chết rồi nè. Ấy! Trời ơi. Creeper nổ sau lưng, còn ai à, còn ai à, còn Siro, Kairon với lại là Sammy và mèo Simmy. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. cố anh Kai ơi, cố anh Kai, cố anh Kai. Mình còn nửa tiêu luôn nè, à, thấy không? Hay quá, hay quá, Siro đâu, Siro đâu. No. Cái đó đi còn rồi. sim á, còn lô với sim sam, lô sim sam. Rô sim sam. đứng trên đây là hợp lý rồi. Rô đứng trên đây hợp lý rồi. Đâu đâu đâu đâu đâu. Đúng rồi, hay, quá rồi, hay quá rồi. Hay quá rồi, hợp lý rồi. Lên đây đã. Bắn văng đây để văng được. Đúng rồi, đứng đây này đứng đây. Con Ripper vô là đánh văng ra đúng rồi. Từng nổ à? Ok. Oh my god. Rồi, bắt này thì tự nổ này thì tự nổ rồi simi đi rồi simi đi rồi được không được em của anh được của anh hay quá luôn rồi sáu điểm mày rồi hành con nhím mày rồi hành con nhím rồi hành con nhím ui trận này có bốn phù thủy trận này có bốn phù thủy ông nội ơi mười điểm mới thắng mười điểm mới thắng mười điểm mới thắng ấy da ui rồi ui phù thủy tấn công phù thủy Ui. Ôi phù thủy toàn nó không hỏi em à, đậu xanh. Ủa sao mấy phù thủy này không đánh không đánh con gái, đánh con trai không ta? Ờ mấy phù thủy này mấy gái à. Là tốt vậy á. Phù thủy này nó mấy gái. Cái trò này là cái trò này. góc Góc góc. Anh em mình học hỏi siro coi, anh em mình học hỏi siro, anh em mình học hỏi siro coi một góc một góc, góc nào đây góc nào đây góc này góc này chém góc này chém góc này nè kia chém góc này nè góc này đâu có đủ rồi đúng rồi góc này góc này anh em mình hỏi sơ đồ đi bắn nó ra đúng rồi đúng rồi đúng rồi hợp lý hợp lý hai hai hai mình dùng cung mình bắn nha ơi mi mi mi mi leo chỗ mình luôn kìa anh em mi mi chơi kỳ hả mi mi đi ra mi mi em đi ơi nam nữ người ta nói là nam nữ thọ thọ bức tương thân nha trời ơi bị té rồi bị té rồi oh oh no ừ ui trời rồi xong tôi bị té không được không được góc này góc này không, không được ổn rồi, không ổn mày, không ổn mày góc này được góc này được góc này được được được được em cười đi được được cặp creeper là giết giết luôn kia bao giết luôn sau lưng này mình sau lưng này mình sau lưng này sau lưng sau lưng sau này chiến thuật này á né lên trên hết anh em ạ à. ơi được no no no được ba phát là chết rồi nhưng mà khó quá em còn nửa tim mà anh em lùi vô cay cay lùi vô cho con zombie nó bắn nó bắn chúng mimi lùi lùi lùi lùi lùi lùi vô anh em đứng vô lối bắn rồi đâu rồi có mimi nữa nè còn <laughs> mimi nữa nè mimi có lên <laughs> một tụ đứng ở đây thôi đứng đây là thượng sách cây à Thôi giờ, giờ tôi đứng đây đâu mà bốn người đứng đó giờ Mimi sắp chết đây Mimi sắp chết đây Mimi sắp chết đây anh em cứ đứng im đi thế nào à, Siro cũng là người sống sót cuối cùng mình sẽ nhường mạng cho Siro hay quá rồi mình nhường mạng cái siro mình nhường mạng cái siro mình nhường mạng cái siro đó từ đâu đi đó ok hay quá nhường mạng cái siro là hợp lý luôn ôi trời ơi ôi trên đây còn một đống phù thủy nè gì tiếp đây ủa gì vậy Wow, trò này à trò đẩy à, lại là lại là cái trò đẩy nhau đẩy nhau ra khỏi cái cửa ừ. chỉ có người đẹp trai mới được quyền đứng trên đây thôi đánh hội chém xuống anh em canh canh canh chuẩn nè đánh hội chém nha đánh đồ đánh đồ đánh đồ đừng cho đâu điểm đừng cho điểm đừng cho điểm mày mấy kìa mày mấy kìa mi mi mi mi nè đừng cho đâu điểm sim ơi bây Ủa giờ sim sim ca điểm nhất nha sim cao điểm nhất nha à dạ tôi tập trung vô sim ơi nếu người nào cao điểm nhất thì anh em anh em tập trung vô người đó đừng cho người đó lên cao lên cao điểm nhất đi cho cao lên lên dám dạ, rồi cao điểm hai điểm mi mi ra đánh mi mi ra đánh ra em tập trung vô mi mi tập tập tập trung mi mi ra đây đây để tôi tôi tập tôi tập trung mi mi ra mọi người mọi người cứ lên đi tôi tập trung mi mi ra Ây da, đau quá. Anh em nè, dạ. anh em nè, anh em nè bị đánh ra anh em nào mình phải đánh ra chung với nhau thì nhường cái đòn nhá bây giờ đánh cái đòn như trước hay cái đòn đi ra ngoài mình đi ra ngoài mình đánh cái đòn đây hay quá yes yes yes cái đòn thắng hoài vậy hay quá cay ơi kỹ năng kỹ năng kỹ năng game này kỹ năng à, chứng tỏ cái đòn là người đẹp trai nhất ui rồi ôi trò này ơi anh em anh em anh em tập trung lên mấy cục đất đứng mấy mấy cục đất mấy cục đất ở bên đây bên đây có con phù thủy rồi anh em anh em qua qua qua, qua cục đất bên đây chắc ăn chắc ăn bây giờ mình đứng thấy thì sao ấy à đứng thì tôi đánh xuống chứ sao đi ra sao sao đi ra sao đi ra mèo simi mèo simi mèo simi simi mi mi mi xuống mèo simi ai quên lộn simi rồi mày thì simi trời sao đánh simi đây simi đây đây đây để mình mình đánh simi xuống luôn <laughs> sao đánh hung hăng quá xuống đây xuống xuống Số cả số số số cả. Oh my god, I don't know. Số cái. Ôi, sao này, không thắng ấy à? Kia coi. Này thì à, mày mày thôi rồi. Mày mày thôi rồi. Ôi giời trời trời trời trời trời. Ai da. Ai da no no no. Sao mà sao mà. Rồi. Oh no, em chết rồi, em chết rồi, em chết rồi. Đừng để, đừng đừng để đừng để rô, đừng để rô thắng, đừng để thôi thắng. Biết biết. Nhưng mà. Ấy da. Siro ơi, cẩn thận đứng ở trên cục đứng đứng trên cục đất đi anh đứng trên cục đất hay quá hay quá đẩy đẩy đẩy cá mui xuống đẩy cá mui xuống đẩy cá mui xuống đưa cây đẩy đẩy cá mui xuống cây đây đây đây tôi làm gì được đâu hai người đâu hay quá đẩy xuống đẩy xuống cái gì anh luôn téo quay luôn con vũ khí bắn anh hay quá cay ơi ok trời ơi mình thắng cho phù thủy nó bắn anh không là đoạn đó anh thắng rồi trời ơi cay thế giờ phù thủy nó ngắm cay phù thủy nó ngắm anh em mình hoài luôn mà ui cay quá cay quá anh em team up team up anh em team up team up hội chim team up ghê lắm anh em mình phải team up không trời ơi mày té à bị té chết đi ui rô qua đánh mình kìa tức ghê luôn quá trời gì mà muốn đi qua nhà mình qua nhà solo Tao lưng kìa, Bibi ơi. Không qua, không qua, không qua, không qua. Không không kìa Bibi. Rồi, quá luôn, quá luôn, quá luôn, quá luôn, Ôi. Ok, Mimi xuống rồi, Mimi té, Mimi té, xin mày nữa, ờ, xin mày nữa. Ờ, Sim. <laughs> Hay quá. Yeah. Siro thắng ờ. tiếp. Yes. Qua lấy đồ vô không làm gì hết trơn hết trời. Hay quá rồi. Hai điểm nữa, hai điểm nữa, hai điểm. Hai điểm nữa. Hai điểm nó nguyên được cái gì đây? Cái gì đây? Hả? Ê, chồng mới à. Gặt lúa, gặt lúa. Lớp, lớp à. Bé ơi, bé ơi, bé ơi, bé ơi, bé ơi. Này là gì? Này là gì? gặt lúa chứ gì trời ơi tôi đang cao điểm nhất chơi, tôi cao điểm nhất ôi no. tôi xuống điểm rồi ôi tôi lên điểm lại rồi ôi tôi xuống điểm nữa rồi ôi tôi cao điểm lên rồi ôi tôi lại xuống điểm rồi anh em ơi ôi tôi cao điểm lên lại à biết rồi cái này không chỉ là chặt lúa nha mà phải lụm lúa nữa lụm chứ chặt hay lụm chứ ông nội ok ok vậy em đi sau lưng xin mới em lụm hết Are you sure? Yeah Yes Yes Ui Trời ơi sao mày thắng sao Sao nó không lo, Sao nó không lòi Sao không gì hết Tôi lại thắng vậy Tại sao tôi lại thắng trong ờ, cái trò này Ui Cái này là cái gì Thiên thạch ơi Bơm bơm bơm Còn đỡ hơn là hồi anh em thắng Ok Nói chung là hình trận này là hỏi anh em có hy vọng rồi mấy bạn ơi Hỏi anh em có à, hy vọng rồi giờ em để mùi cứ chơi cái trò này mũi đúp vô đây à Được rồi, không minh Gì đâu, thắng không, thắng chỗ thắng không ơi, tụi em ra vậy vậy chị, mười... chị thì chắc là thắng rồi còn ca nhưng mà ca nó đang ở đây thôi <laughs> em biết chỗ này mà chị cái này á là bọn mình là nhường là bên con gái bốn người bên mình ba người cho nên mấy bạn được bảo mình ăn hiếp con gái hay gì nha các bạn nha <laughs> này là bọn mình chơi hàng quán nha các bạn đúng rồi bbb mấy bạn cũng có thể chơi rồi là số đông ép số yếu nha các bạn oh này bọn mình hơi bị <laughs> hơi bị sợ Hồi chị em đánh hơi bị bro á bạn Mèo Simi là chùm trong ai là kẻ mạo danh nè Mimi là chùm rồi à, là Bi Bi Bi nè Ăn nhà trận này vẫn chưa ạ Cái đậu xanh Mình định bảo là chưa ai bay màu Chỉ cần né lửa là được, chỉ cần né lửa là được anh em mà chỉ cần né lửa là được Cái gì Cái gì vậy? Cái gì vậy? banh chành rồi banh chành rồi à biết rồi ui ai à ui. trời ơi còn một tí nữa thôi à rồi thôi còn hồi chim thôi còn hồi chim thôi no no no no no để mui thắng xong để mui thắng ô mui á ok chị áo dạ. chị thắng chắc rồi mà đâu còn đâu, sam mà tại vì còn sam còn sam đấy còn sam ừ nhưng mà kiểu gì chị cũng thắng thôi nhưng mà sao vẫn chưa có tự sát chị à, one shot one kill cái này one shot one kill sam rồi rồi này bấm một cái là chết luôn đó nha ê chị chị tôi tôi chị bắn nhau bắn nhau bắn nhau cẩn thận anh em cẩn thận cua sát cuối ơi trời yes em giết được mèo simi rồi em giết được mèo simi rồi rồi rồi hết nấp nấp nấp nấp gì nó mới biết cánh thôi làm gì dạ em giết được camui rồi Lâm ơi coi chừng coi chừng coi chừng bắn một lần chết á Hay quá hay quá Cái gì vậy trời ơi ông bắn cái đúng luôn á Mimi bà cứ nhảy đi Tôi tôi bắn trúng lần hai người thôi nè Giết giết lô giết lô giết lô Mimi giết lô à, giết lô à. giết lô trời ơi chết rồi Có chừng ở trên á Chừng ở trên nha Khó nhỉ dưới dưới có cả phong cả rô nhá trời Thôi chạy, chạy đi mimi chạy đi mimi góc góc này ép quá ép quá bị ép rồi bị ép rồi bị ép rồi yes ui trời không không không bị ép rồi bị rồi bị yes. rồi bị rồi mũi tên của mình sẽ ra trước mimi và one shot kill yeah bắn em đi đâu bắn em đi đâu xử em đi yes chín điểm chín điểm chín điểm một điểm nữa một điểm nữa một điểm nữa một điểm nữa anh em win một điểm nữa anh em win mày trời ơi mùi mùi quá không có không có đấy mày quá không có đấy mày quá không có đấy chưa gì có ông bánh xác hey Ui. Nope. Ui, mèo Simi à. Yeah. Dạ. À, cày thế nha. Không sao mèo Simi mới có hai điểm thôi anh em bình tĩnh Tôi thà có điểm hơn điểm không dành điểm. Ok. Toàn người toàn người toàn Em tin vui làm được. Không em, cái này thì chị chịu, cái này chị luôn thua à ở kìa đi bộ không được à trời nó bắt tôi chạy nhanh à cái gì đâu đi bộ đâu cái này nó nhanh lắm anh ơi anh có điểm không có điểm không có điểm à mưa có lên mùi mùi mùi mùi mùi ui yeah dạ, bb chết rồi bb đi rồi bb đi rồi sim đi rồi sim đi rồi còn hai anh em thôi ấy để phong tự tử cho cây đi phong đi đi đúng rồi ok hay quá phong ơi hay ừ, quá đúng rồi anh em chúng ta hãy nhường nhau mà mà mà lên tiếng vậy anh em nhường nhau ừ. mà sống thôi có hơn ok lại là hai lúa lại là hai lúa nè anh em nhớ là lụm thì anh em đứng đi một chỗ để cho lụm lúa cho người đó nha sammy là người chuyên trồng lúa trong làng cho nên <laughs> sammy quyền top một luôn ghê hả sammy trong video toàn ngồi trồng lúa rồi biết chặt quen tay đây tôi chạy sau sammy tôi lụm hết lúa của sammy nuôi cam bông chập giờ tay giờ à, tập tạ luôn ôi trời đúng là sammy vip pro game này à không sao xanh nó không lo xanh nó không lo đâu cái này á cái mọi người bình tĩnh mọi người bình tĩnh để mình chỉ cho rô cái nè là mọi là rô sẽ bấm vô cái đôi giày màu xanh bấm vô đôi giày màu xanh nó chụp phải vô bay ờ. lên thấy không đừng vội quá chị em thua một cái là thua luôn á đừng vội đừng vội đừng vội ui cam ui kìa ui cái này mình mình mình mình chưa biết cái này cái này mình chưa biết một trận cho rô nó thôi anh em ơi một trận cho rô nó thôi là win no no no không nhưng mà nhưng mà nha rô không rồi rồi rồi rô rồi lên đi rô quýnh hỏi chém xuống đây quýnh hỏi chém xuống đây bọn mình bọn mình bọn mình đứng bọn mình đứng bên dưới đừng nhường đừng nhường trận này đừng nhường trận này đừng nhường trận này đừng nhường trận này đúng rồi tại cái này đánh đánh liên tục mà ui phong ca điểm nhất là phong Cao điểm nhất rồi không yên tâm phòng sẽ đứng ở đây ôi mà phòng trụ hơi bị ghê ấy da mèo simi nhào vô quýnh phòng kìa ấy da ấy da mèo simi mèo simi đang quýnh phòng rồi đây nè em đánh em đánh Ờ, rô ờ, này rô này sammy kìa quýnh sammy đi cay quýnh sammy cay tập trung sammy mình đây đánh chung sammy tập trung sammy thôi tập trung sammy tập trung camui tập trung camui trời ơi trời ơi tại hồi nãy sam tấp một nãy sam tấp một nãy sam tấp một mà ờ, cố lên mười mười cố lên mười cố lên cố lên cố lên ok ok vô nào vô nào mọi người bình tĩnh mọi người bình tĩnh cứ bình tĩnh thôi anh em cứ bình tĩnh thôi <laughs> bọn mình ba người đứng đầu thôi mà trời ơi kìa bên đây chưa gì đâu té rồi đâu trời ơi còn bên đây nó chặn đường anh ui ui thì mời cô lại đừng để cho cây ôi sao cây ơi dạ. ui mimi ôi rồi ơi mi lên rồi cả cày nha mười sáu điểm cô là đang sáu điểm nha không không không không không đùa nha anh em à. Ủa cái, cái gì cái này là gì dữ dữ dữ dữ dữ Danh dành nè dành nè danh nè Anh em mình lụm được à, à. anh em mình lụm được là về đưa siro nha Ui Chạy đi đâu mấy rồi Ai vậy Phong Phong Phong Người Phong Người đây là Phong Ui cái này chết cái này chết hồi sinh được cái này chết hồi sinh được Ủa mặt nhẹ Có anh đâu có anh đâu chạy đi đâu Hay quá Hay quá rồi chạy đi anh đúng rồi Bắt cua đi đâu Bắt cua đi đâu Bắt cua đi đâu bắt cua đi đâu đúng rồi hay quá rồi lát lát ôi hay quá rồi <laughs> chạy đi đâu ôi sammy kìa sammy lâu mới lấy được của tôi ca mui kìa ca mui tấp một kìa no lấy lại của ca mui hay quá rồi ở trời sammy kìa sammy kìa anh em lấy được đừng để hồi chị em lấy mi mi mi mi mi mi kìa quýnh mi mi dạ, hay quá yeah căng thẳng quá căng thẳng Sao nhưng em mình cố gắng oh rồi oh mình muốn khóc quá mấy bạn căng thẳng quá đó mấy bạn thấy chưa mấy bạn nào nói là hiếp con gái nó đi mấy bả chê ghê chứ ơi hồi anh em mình hồi hộp muốn rụng con tim ra ngoài nhảy lò cò luôn mấy bạn hiểu không trời ơi là trời À, <laughs> tôi sợ quá anh em ơi Ui ôi tôi đau tim tôi hồi hộp Không biết các bạn coi video có hồi hộp giống mình không Chứ mình hồi hộp lắm luôn anh em Trời ơi trời Ok bạn ơi thôi Mình hồi hộp quá từ nãy giờ mình la nhiều quá Cái giọng của mình sắp nói hết nổi rồi Cho nên là mình nghĩ là mình sẽ kết thúc video tại đây đây Và hỏi anh em cuối cùng thì cũng đã trả thù được rồi nha mấy bạn nha Gì mà già dữ vậy Giờ lớn tuổi luôn hả Thì bây giờ nãy giờ la dữ quá mà cái giọng nó vậy rồi Giờ biết sao ok mấy bạn coi nè sido cố gắng nữa mà sido khóc luôn nè bạn <laughs> khóc nãy giờ luôn á ok bạn ơi thì thôi coi như là bọn mình trả thù được rồi nha những bạn nào mà fan của hội anh em là coi như là trận này vui rồi ha ok còn bây giờ thì bye bye hẹn gặp lại mọi người những video lần sau nha tạm biệt siro siro mừng phát khóc rồi kìa <laughs> ok bye bye